Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming Hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi thử một event của mùa online Ở các season về sau thì chúng ta sẽ có thêm event ờ, Major of Dimension Thì event này đi như nào và nó sẽ nhận được gì Thì trước tiên anh em sẽ phải kiểm cho mình vẽ thư của là Elena Thì thư này anh em có thể đánh được từ các map DD1 Gọi là Deep Jungeon 1 trở lên thì anh em sẽ đặt auto và sẽ nhặt được thư lá thư của Elena này và sử dụng thư Elena là như nào thì chúng ta sẽ phải đi đến map event là map này event square sau khi đến được map event square thì chúng ta bật tab lên và di chuyển đến dimension gate đây cổng dimension và chúng ta đi vào thì sau khi chúng ta đi vào được cổng của dimension gate thì chúng ta đi đến cái kính này thì đây là cái cổng để đi vào luôn nhập vào và nó bảo là không thể đi khi mà bạn ở trong party chúng ta sẽ phải thoát party ra thoát party tiếp tục chấp lại lần nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể đi được Maze giờ thì yêu cầu của bây giờ này là gì các bạn hãy để ý ở góc trên diệt quái ở trong bây giờ và tìm được cái cổng cửa ra và bây giờ go binh là bây giờ vàng á, sẽ xuất hiện nếu như mà bạn đi được trong vòng 10 bước nghĩa là 10 cái ô thì phần quà của chúng ta sẽ là Lovery Box nếu như đi ở một chúng ta sẽ thử đi lên 1 2 3 vẫn là lâu 4 vẫn là lâu rồi đây vẫn là lâu và cái thử từ đi như này á thì sẽ là 1 2 3 là sẽ là một độ khó 3 4 5 6 là sẽ là một độ khó 7 8 9 sẽ là một độ khó tiếp theo tương tự như vậy thì để đơn giản mình sẽ đi ở độ khó 1 để xem quái nó có mạnh hay không và yêu cầu để đi vào là lá thứ LN rồi chúng ta bắt đầu hit enter enter như vậy là chúng ta đã đi vào cổng và để biết được cách đi nên chọn cổng nào trong bốn cổng này một cổng 2 này cổng 3 này cổng 4 1 này cổng số 4 này 1 2 3 và 4 thì chúng chúng ta hãy nhấn tab lên đây anh em có thể thấy từ vị trí ô mình đến cái đích này có là cơ này chúng ta phải đi trong vòng 10 bước như vậy là chúng ta có thể đoán được các bạn sẽ phải tính làm sao mà đi từ vị trí một trong bốn cổng này phải đi đúng 10 cái ô thì đến cổng là mình là chính xác nhất và bây giờ mình sẽ thử đếm nếu như mình đi ở cổng số 1 là cổng này thì là phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 như vậy là sai mình nghĩ chắc chắn là sai không vậy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 như vậy 10 ô này vẫn chưa thể đến nên mình sẽ lựa chọn cộng cộng 1 và cộng 2 và có thể là 10 ô trong 10 ô này nó sẽ có là bước rẻ xuống sau rồi rẽ lên thì mình sẽ là trong vòng 510 ô thì bây giờ mình sẽ đi thử ở cái ô số 3 đây mình vừa vào số 3 và ở đây nó phải yêu cầu mình là diệt 10 quái và mình nhận auto và kêu cho đủ 15, 15 à, quái mình nhầm 15 quái nha nhé 8 đợi quái hồi sinh lại rồi mình diệt đủ 15 cổng và cổng đã được áp dụng bây giờ chúng ta tiếp tục nhận tab sẽ có hai đường đi 1 2 3 2 này 3 4 5 6 7 8 9 chưa thể mình sẽ thử đi thẳng tiếp rồi đi thẳng nó sẽ có tiếp tục hai lựa chọn mình sẽ thử dùng đi thẳng mình sẽ tính tiếp xem như vậy là mình đã đi được hai bước hai bước 1 2 và 3 nếu như mình đi qua đây 4 5 6 7 chưa đủ 10 là chắc chắn không thể đi qua được bây giờ mình diệt quái 15 quái mà không sử, sử dụng hồi máu không được dùng cái binh hồi máu này nha nhé đó là lý do vì sao mà anh em phải sử dụng cổng vô nếu như quái mạnh quá rồi mình sẽ đi lên bây giờ mình đi lên mình chọn cổng trên thì tại sao mình lại chọn ở cổng trên mà không phải là đi rẽ lên vì mình rẽ lên là không đủ 10 bước tiếp tục đẩy quái ở này là dùng được 60 60 giây nha nhé mình tính này 1 2 3 này 4 này 5 6 7 8 9 và 10 nên mình nghĩ nếu như mà mình đi ngang nếu như có cổng đi ngang mình sẽ đi ngang thẳng luôn và nó có thể là chính là cái cổng chính xác nên ở ban đầu anh em phải đọc yêu cầu của game game nói yêu cầu là mình đi trong vòng 10 bước là may mắn nhất ngoài ra anh em có thể đi cả cổng này lanh quanh lanh quanh thì nó sẽ vẫn là về là cái mục đích nhưng mà đi rất là lâu nên mình phải đi và sử dụng tính toán chứ mình đi kiểu may rủi là cực kỳ lâu và mất thời gian đây rất là ức chế bây giờ mình sử dụng hết 45 giây 7 giây rồi 57 58 59 60 rồi có cọc đi ngang chuẩn luôn chúng ta sẽ đi ngang tiếp tục vào ô này thì mình sẽ không phải cần phải đánh gì hết nó sẽ tự động hiến cổng mình tiếp tục đi thẳng tiếp tục chọn cổng 1 ở cổng này nó cũng bắt mình sử dụng 60 giây và chúng ta sẽ phải đợi mà thôi 7 giây rồi mình hy vọng là cổng này của mình sẽ chính xác nên chúng ta sẽ phải tính toán không được đi bay như vậy chơi game nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều mặc dù là game là giải trí nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được cái uh, cái gọi là sao nhỉ cái mục đích của cái người tạo ra cái event này event này cũng có một số anh em gọi riêng là đi mi cung vì tại sao là anh em có thể thấy đó nếu như mà mình đi sai là mình sẽ phải đi rất là nhiều và đi vào ngõ cụt rồi 55 rồi đó, 7 8 rồi có cổng đi thẳng ngon luôn tiếp chọn cổng 1 ui tuyệt vời một hai ba bốn năm sáu bảy tám đều như chín sẽ có hai ô chính nha nhé một là đây và một là đây là đều ô thứ chín và ô thứ 10 và vừa đến cái mục đích luôn một hai ba này năm sáu bảy này tám này chín này 10 này hoặc là chín này 10 này nếu như ô này nó sẽ ra hai đường này thì rất là khó cho mình lựa chọn việc lựa chọn của mình sẽ là 50 và 50 đây nó cũng bắt mình sử dụng hệ 60 chứ không phải là kêu 15 quái nữa để anh em chỉnh vào những cái ô mà sử dụng 60 giây thời gian khá là mất thời gian chúng ta phải đợi rất là nhiều đấy nhân vật của mình thì cũng chả mạnh này gì level thì một không ba sáu, đây chính xác luôn nó sẽ có luôn hai cổng ba cổng 50 50 rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cầm tay máy rồi thôi nếu như anh em còn nhớ tuổi thơ thì cầm tay máy rồi bừa củi nấu cơm rồi ok mình đi xuống mình đi xuống ô này là ô thứ chín nếu như mà có đường rẽ qua là chính xác nha anh em còn nếu như không có thì mình sẽ phải đi ngược lại ô này và đi lên như vậy là mình sẽ không thành hoàn thành 10 ô và mình sẽ không triệu hồi được cái uh, cái miếng vàng đấy mình đã đi sai và nó phải gọi đây là ngõ cụt mà mình không thể đi qua cái ô bên này được là chúng ta sẽ phải đi lại như vậy là mình sẽ không đi được đến 10 ô ở ờ, ốp của nó sẽ là 50 50 nhé mình qua ô này rồi sử dụng hệ 60 giây thời gian anh em có thể thấy nếu như mình đi đường này thì nó lòng ngoa lòng ngoăng nó phần sẽ đến ô này và nó bắt buộc mình đi qua ô này và mới đi xuống được nên gần như cái ô của mình ô mình đang đứng hiện tại để được vào cái mục đích gọi là cờ là gần như tỷ lệ là gần như là 99 phần trăm luôn á rồi mới được 28 giây rất là lâu rồi anh em mua hero sụt rất là nhiều đây mua nhiều quá trời quá đất luôn thì server mình đang chơi là server chậm net nha anh em mình sẽ để link ở trong phần mô tả anh em có thể vào đó và lấy link vào chơi đây năm một chơi rồi năm hai rồi thì server này anh em cày rút rất là dễ rút sẽ đi được từ bc Gion rồi xong chuẩn xác luôn mình sẽ đi xuống và đi vào overdick đây như vậy là, là mình đã đi đến exit dù rằng không đi trong vòng 10 bước mình đi mất 11 12 bước nhưng cũng là khá là may mắn vì đi rất là rất là nhanh để như mà anh em mà đi đi đài á đi máy mà đi kiểu máy rủi á thì nó rất là lâu rất mất thời gian nên mình mới bảo là anh em đi cái này phải tính toán thì cái việc đi nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi còn dưới đây sử dụng 60 giây thời gian rồi mình chụp bức hình này làm thumbnail rồi mở 30 giây server mình cũng không phải là đông lắm khoảng gần 3 ngàn người chơi thực và tỷ lệ online thì cũng khá là cao chắc là dao động khoảng tầm 7 8 ngàn gì online vì một người có thể sử dụng 10 ác lần mình sẽ để link Facebook cũng như là link Discord và link download game anh em có thể vào đó đăng ký để chơi server thì mới ra được tầm 8 9 tháng á và vẫn chưa có ai mắc level hết thì đối với một server nâng reset thì anh em có thể bắt đô xong thì sao chủ yếu là đô họ sẽ để mức và họ sẽ không lên được nữa và chủ yếu là cách PK thôi đây kêu 15 quải thì nó rất đơn giản xong một giờ rưỡi đan càng rất là đơn giản đối với mình à, quả chết như rạ tôi sử dụng steel mấy teo rồi tiếp tục một tuần rưỡi đan ok như vậy là mình được bốc medium vì mình chỉ có đi mất bao nhiêu 18 đây 339 điểm kêu 100 điểm Majapon do mình chỉ đi mất 11 12 được mà thôi đây và để nhận được anh em nhận về lên đâu coi nhỉ rồi mình nhập đây nhận cá lên nha anh em ok nhận được và chúng ta click chọn như vậy là mình nhận được cái gì đây 1216 rút cực kỳ thơm thì trên đây là mình cũng hướng dẫn với anh em thử đi cái à, event này thì đối với Major thì anh em đi thì phải để ý cái cách đi là phải 10 ô và anh em phải tính toán cũng không thể là đi lại mình nói rất là nhiều lần và vâng. xin chào và hẹn tạm biệt em hy vọng video này giúp ích được cho anh em cái cách tính toán để đi được cái mê cung dễ dàng hơn và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye bye và chào tạm biệt anh em